Chào bạn, tôi là Hỷ và Thượng Hỷ Nhà dạ. đào tạo marketing online có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiếm tiền online Vậy thấy vấn đề rất là lớn Chúng ta mất quá nhiều tiền để chạy quảng cáo, để tìm kiếm khách hàng Chúng ta mất quá nhiều chiến dịch nhưng lại không có hiệu quả Và đây cái phương pháp nào để mà chúng ta tìm kiếm khách hàng trong cái kỷ nguyên mới này Đó chính là video và livestream Đó là một công cụ vô cùng tuyệt vời để bạn khai thác và nó hoàn toàn miễn phí và khách hàng cũng có rất là nhiều người đang đợi bạn để mà mua hàng của bạn đấy vậy thì tại sao bạn không khai thác nó và để mà chúng ta có thể tạo ra những cái video bán hàng chuyên nghiệp và cái cách nào đó để livestream một cách vô cùng hiệu quả thì có làm ra một cái khóa học để giúp cho bạn làm được việc này trong khóa học thì sẽ hướng dẫn cho bạn quay được một cái video để bạn bán hàng bạn sẽ làm được một cái livestream một cách vô cùng hiệu quả và tỷ lệ chuyển đổi vô cùng cao và bạn sẽ có những bài tập để giúp cho bạn phát triển cái kỹ năng marketing của mình Vậy thì còn chờ gì nữa mà không tham gia khóa học hãy đăng ký ngay hôm nay để tham gia cùng Thủy nhé Xin chào và hẹn gặp lại